Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV hút lúa của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cái tầng tiếp theo trong cái dòng 18 cho tất cả anh em. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì những anh em nào hôm qua đã theo cái mã kèo của mình là Hà Lan với Mỹ thì anh em nằm Hà Lan và anh em nằm tài. Anh em nằm Mỹ và anh em nằm tài thì anh em cũng về và anh em húp được những mã rung nha. Mã rung hiệp 1 và mã rung hiệp 2. Còn anh em nào nằm Argentina thì anh em cũng nghe mình bình luận và anh em cũng đã xem trực tiếp cái trận Argentina của mình rồi mình cho anh em nằm Argentina hiệp 1 thì anh em cũng hút anh em nằm Argentina nguyên trận thì mình đã khuyên anh em nào có trang thì anh em đã chờ trong cái phút mà kèo Argentina tuột kèo xuống còn một trái thì anh em mới quýnh hoặc là 1.75 thì anh em mới vào kèo thì những anh em nào á, mà chờ kèo giống mình thì những anh em đó không có thua nha còn những anh em nào mà đánh ở ngoài á, chỉ đánh từ đầu mã kèo 1.75 hoặc 1.5 rồi thì anh em đó đã thua nha còn anh em nào mà nằm cái mã kèo tài trận này thì anh em tương lai anh em đã húp mã kèo tài này được uh, nửa kèo nha anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em là cái trận thứ năm trong cái uh, vòng 18 World Cup này đó là cái trận Nhật Bản và Costa Rica trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 5 tháng 12 thì anh em cũng thấy cái phong độ gần nhất của thằng Nhật Bản thì đang rất cao nha là thắng hoặc thua ờ, Costa Rica với tỷ số 1-0 và thắng với tỷ số 2-1 và thắng Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 thì anh em cũng biết rồi cái phong độ của thằng Nhật Bản này toàn là gặp những ông lớn và thắng những ông lớn thôi nha anh em còn bên phía Costa Rica à, Croatia thì anh em cũng thấy rồi Croatia họ chỉ thắng được đúng có Canada với tỷ số 4-1 và hòa Morocco và hòa Bỉ anh em thì Bỉ cũng đã về nước rồi mà Bỉ mùa này đã không hay cho lắm nha anh em thì anh em cũng biết Croatia này là thì anh em cũng thấy hai cái thành tích của hai đội này thì Nhật Bản đang có thành tích rất tốt nha anh em Nhật Bản đang có thành tích rất tốt trong những trận gần đây còn trong lịch sử đối đầu thì à, lần đối đầu gần nhất là 2006 thì à, Nhật Bản và Costa Rica cầm hòa nhau nha anh em cầm hòa và năm 98 thì Costa Rica Croatia thắng à, Nhật Bản với tỷ số 1-0 còn đây là cái đội hình dự kiến của Nhật Bản và Croatia thì anh em cũng thấy Nhật Bản chơi với sơ đồ 343 nha anh em và Croatia chơi với sơ đồ 433 thì cái trận này hai đội sẽ tung với cái sơ đồ là công nhiều nhất mà thằng Croatia này là Á quân của World Cup thì anh em biết rồi nó chỉ sinh ra để giành để đá những cái cúp lớn này không anh em thì vô cái dòng cúp lớn này Croatia đá phòng ngự rất là hay nha được rồi gặp Bỉ mà Croatia phòng ngự rất là hay thì anh em cũng nên nhớ cái vấn đề này còn cái tỷ lệ kèo Tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Croatia 0.5 và tài xỉu là 2.25. Thì cái trận này anh em cũng có thể nằm cái mã kèo dưới được nha anh em, là nằm mã kèo Nhật Bản được nha. Thì anh em cũng thấy hiện tại uh, Nhật Bản đang có phong độ rất tốt mà trận này Croatia chấp tới 0.5. Thì cái trận này mình anh em nằm Nhật Bản thì anh em cứ có thể lót tỷ số 1-0 cho Croatia hoặc là 21 cho Grottia thì anh em nếu mà anh em nào sợ thua anh em cứ lót hai mã tỷ số đó cho mình cái trận này mình dự đoán sẽ tầm à, quà anh em hai thằng này sẽ quà vào tới hiệp phụ luôn nha vào tới hiệp phụ và bạn làm bạn có đá ben luôn anh em thì một chút mình sẽ phân tích những cái kèo hiệp phụ và kèo ben cho tất cả anh em luôn còn đây là cái bản kèo thực tế mà nhà cái đưa ra thì anh em thấy hiện tại là Croatia đang chấp với nửa trái và anh em có thể nằm cái mã kèo Nhật Bản anh em ăn 82 nha anh em và cái trận này anh em cứ nằm xỉu cho mình anh em nằm xỉu nằm xỉu 2,25 anh em nằm xỉu là ăn 85 anh em nằm cái mã xỉu cho mình trận này mình dự đoán cao dữ lắm là chỉ tầm 1 không hoặc là một điều thôi anh em chứ không có cái tỷ số cao cho Croatia nha còn đây là cái những cái mã kèo anh em có thể mã kèo tỷ số anh em lót mã tỷ số không đều nè anh em lót cái mã tỷ số 1 không dành cho Croatia thì anh em ăn được 4.90 là anh em đánh một củ anh em ăn được 4 củ chín nha còn anh em lót cái mã tỷ số không đều thì anh em ăn được 7.10 nha là anh em ăn được 7 thì có rất là nhiều cái mã tỷ số anh em có thể dự đoán cái mã tỷ số dưới đây thì anh em dự đoán cho Croatia ăn với cái tỷ số 43 thì anh em ăn được 353 là anh em đánh một củ anh em ăn 353 củ đó anh em thấy cái, cái lực quá hấp dẫn không anh em chỉ cần vào những cái mã kèo này chừng 200 ngàn thôi 200 ngàn thôi cứ anh em lót cái mã tỷ số 43 42 này cái 200 ngàn xui xui hên hên nó về hai cái mã tỷ số này anh em lại húp đậm anh em 200 thôi giống như cái mã này 200 anh em húp được 20 củ khỏe ru luôn anh em giống như anh em lót cái mã tỷ số 42 này này 200 thì anh em húp được 20 củ còn này 200 anh em húp thử được 60 củ đó quá dễ dàng cho anh em chưa còn đây là cách chơi khác là cả hai đội đều ghi bàn anh em trong cái trận đó cả hai đội đều ghi bàn thì anh em đánh cả hai đội đều ghi bàn anh em đánh có Z là có nha anh em ăn được 1.10 là giống như uh, miễn hai đội đều ghi bàn tỷ số 50 ở 51 31 91 gì cũng vậy anh em cũng ăn được 1.10 anh em đặt một củ anh em ăn được một củ mốt hoặc anh em cả hai đội đều ghi bàn anh em nô là chỉ có một đội ghi bàn hoặc là hai đội không có bàn nào luôn là anh em bấm vào chữ nô no, thì anh em cứ yêu cầu một không hoặc hai không hoặc là không không gì đó thì anh em ăn được cái mã này nha ăn được cái mã này ăn 79 anh em thì tỷ lệ sẽ là không có hai đội ghi bàn nha anh em thì tỷ lệ này nó cho anh em ăn hơi thấp thì hiệp 1 cả hai đội đều ghi bàn anh em đánh cả hai đội đều ghi bàn anh em ăn tới 5.8 luôn nha anh em hiệp 1 nếu anh hiệp 1 à, ờ, giống như hiệp 1 mà có cái tỷ số một điều hoặc hai một rồi đó thì anh em đánh một triệu anh em ăn 5 triệu 8 còn cái mã kèo cả trận thẻ đỏ nữa nè anh em anh em đánh cái dự đoán là có thẻ đỏ hay không rồi cả trận có hiệp phụ hay không nè có hiệp phụ thì sẽ ra ăn tới 2,22 là anh em đánh một củ anh em ăn tới hai củ mấy nha còn cả trận có quả phạt đền thì anh em đánh có phạt đền cả thằng có phản lưới nhà có rất là nhiều kèo cho anh em đánh nha đây còn cái đặt cược đầu tiên và cuối cùng này anh em thì cái này đặt cược cái đội nào giao bóng đầu tiên cả trận đội nào giao bóng đầu tiên đây anh em đánh ờ, cái h này là cái đội nhà nha anh em đội nhà còn này là đội khách thì đội nhà là Nhật Bản đội khách là Croatia anh em đánh cái này là anh em đánh vô một phút là anh em có cái kết quả anh em ăn tiền liền vào đầu trận là anh em kiếm mã tiền liền thì anh em cứ nếu mà cái trận này mình dự đoán sẽ là cho thằng Nhật Bản giao bóng đầu tiên nha anh em Nhật Bản giao bóng đầu tiên anh em vào cái mã này một củ cho mình ăn 98 này còn việc vị thứ nhất việc vị cuối cùng đá phạt ném biên thứ nhất về cái đội nào nữa anh em có rất là nhiều kèo thì bởi vậy mình phiên anh em nào mà đang chơi bên ngoài anh em cứ liên hệ mình mình hướng dẫn anh em đăng ký một cái trang này để anh em chơi chơi được những má kèo ném biên nè phát bóng cuối cùng là phát bóng thứ nhất nè giống như thằng thủ môn bên đội nào phát bóng trước anh em cái quả bóng đầu tiên là thủ môn bên đội nào phát bóng lên giống như uh, thằng Nhật Bản tấn công cho Croatia chụp Croatia phát bóng lên thì đó anh em ăn được một chấm mấy nha cái đó là bản kèo thực tế mà mình đưa ra cho tất cả anh em xem những cái mã kèo mà bên mình có rất là nhiều kèo nếu anh em nào á muốn vào ờ, bên mình chơi những kèo này thì anh em cứ liên hệ qua Zalo cho mình là 0937318970 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em nào đang xem video này thì mình xin nhắc lại cho anh em anh em đã vào anh em liên hệ cho mình đăng ký một cái trang để chơi thì anh em chuẩn bị vốn tầm ít nhất là anh em chuẩn bị vốn tầm một củ hoặc là 500 chứ anh em vào anh em đăng ký chơi những cái mùa trận World Cup trận bóng lớn mà anh em vào anh em đăng ký anh em nạp 100 ngàn thì anh em chơi làm gì anh em cái đó mình khuyên anh em nên để cái trăm ngàn đó anh em để anh em uống cà phê anh em ăn một tô phở nó sẽ tốt cho anh em hơn để khi anh em chơi 100 ngàn đúng không thì đến đây mình cũng đã nhận định và chia sẻ phân tích